Lô, xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Đây có lẽ là một cái góc quay dành riêng cho những video mình làm nước hoa theo cái sở thích cá nhân của mình Có nghĩa rằng là những cái tiêu đề ấy, thì lâu lắm rồi mình mới làm lại cái chủ đề đó là nước những cái chai nước hoa mà mình thích Mình cảm thấy rằng là mình muốn sở hữu trong cái năm chai nước hoa mà mình sắp giới thiệu đây thì sẽ có những cái chai mà mình đã có rồi nhưng có những cái chai mình vẫn đang đi mượn và mình cũng sẽ cố gắng sở hữu trong thời gian tới những cái mùi hương ở đây thì đều là những cái mùi hương ngửi nó rất là đặc biệt và mang tới một cái trải nghiệm cũng như là một cái hương thơm gần như là không đụng hàng với ai cả mình thấy rằng là những cái mùi hương này dù các bạn có đi bar hay là các bạn đi đến chỗ đông người rồi là những người sành điệu chưa chắc các bạn đã ngửi thấy những cái mùi hương này đâu và đây cũng là những cái mùi hương khá là unisex cả nam lẫn nữ thì đều có thể xài được và nếu như bạn lần đầu xem video của mình thì hy vọng rằng kênh của mình video này nó bổ ích và xứng đáng để bạn có thể ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được nhiều video hơn đặc biệt là mình cũng có hay những buổi livestream ấy còn bây giờ chúng ta vào xem đó là những chai nước hoa nào nha Món đầu tiên là mình muốn giới thiệu ở đây và mình cũng đã từng review qua rồi đó chính là Lilabo Gaiac 10 đây một sản phẩm đến từ nhà Lilabo thường thì các bạn sẽ chỉ biết đến ờ, Anazer 13 đến Santo Gababa nếu như ai thích những cái mùi lạ một tí các bạn có thể biết đến Rô 31 đến Zernoa 29 rồi đến Begamot 22 đó đều là những cái ờ, chai nước hoa ở trong những cái phân khúc gọi là phổ biến của Lilabo nhưng mà nếu như bạn nào chưa biết thì Lilabo còn có một cái line gọi là line Exclusive City nghĩa là dành riêng cho từng thành phố khác nhau thì uh, ờ, GH10 sản xuất riêng cho Tokyo ở Nhật Bản những cái chai nước hoa như này này nó sẽ bán riêng ở từng thành phố bạn phải đến tận nơi bạn mới mua được những chai nước hoa này còn uh, phải đến tháng 9 hàng năm thì họ mới bán rộng rãi mà chỉ bán duy nhất trong tháng 9 thôi thì các bạn đã biết là độ đặc biệt của nó như thế nào về mùi hương của Lilabo GH10 thì khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy một cái mùi gỗ hơi béo ngậy một tí, khá là sáng không quá là sắc, có phần hơi ẩm. Ngửi nó mang tới một cảm giác rất là thanh tịnh, nó rất là nhẹ nhàng. Và thực sự thì mùi nó rất đặc biệt và gần như là mình đã ngửi qua cũng khá là nhiều nước hoa mà mình chưa thấy mùi hương nào làm giống được Lilabo GF10. Và nếu như để dễ hình dung ấy, thì mùi hương này nó là một cái sự kết hợp giữa Santo 33 và Another 13 Sunto 33 thì các bạn lại thấy là một cái mùi gỗ khá là rõ có phần hơi cứng cáp và khô còn ở đây thì mang cái nét gỗ nhưng mà cái nét gỗ ở đây thì mình cảm nhận đó là những cái gọi là những cái mùi gỗ non tươi đó và nó có những cái nét béo ngậy cũng giống ở Another 13 nhưng mà nó được làm mềm mại đi nó được làm kiểu giảm cường độ đi đó mại là thực sự cái mùi hương này ấy, mình đã cho rất nhiều người ngửi và chưa thấy một ai chê về Diablo GX 10 nên là nếu như có dịp thì các bạn hãy thử qua em nó giá của em nó thì chắc chắn là cũng sẽ đắt hơn rồi nó bằng chắc là khoảng gấp đôi chai Energizer 13 gấp đôi Santo 33 nhưng mà thực sự mùi hương nó nhận lại các bạn thấy là nó cực kỳ khác biệt và có một cái điều nữa mình cảm nhận từ những cái sản phẩm Dilabo phiên bản ở ờ, thuộc cái Light City này nó mùi hương mặc dù nó được làm rất là mỏng rất là đơn giản nhưng mà mùi lúc nào nó cứ luẩn quẩn nó cứ quấn quýt ở trên da vậy mình đã từng thử qua như là Biro này mình đã thử qua Citrat 37 mình đã thử qua uh, Citron thì mình thấy một cái điều rằng cái Light City của Lilabo họ là mùi cực kỳ nhuần nhuyễn và có nó có cái cảm giác nó bám tỏa khá là tốt nó cứ nhẹ nhàng mơn trớn ở trên da và nó xuất hiện vào những cái lúc mình thực sự không ngờ tới mình có một cái câu chuyện là mình muốn chia sẻ về GAC 10 đó là mình đã từng mua chai này full và mình chiết cho một số người quen thì mình có chiết cho một anh làm sale ở Porsche thì uh, anh ấy có xịt cái mùi hương này anh ấy bảo người một phát thích luôn và tất cả mọi người đều thích đến bây giờ khi mà anh đã dùng hết lọ chiết rồi có nghĩa là anh còn xịt đi ngủ xịt lên chăn lên gối thì đến bây giờ hết loại chiết rồi anh ấy rất là muốn để có thể tìm được mùi hương đấy và nói mình là Kiên ơi anh nhớ Lilabo f 10 quá thì đó là một câu chuyện rất là vui mà các bạn biết rằng là mùi hương này nó tạo đến sự kiểu hấp dẫn sự nhung nhớ như nào nếu như các bạn lâu không xịt có những ngày mình đi về mà mình đi cả ngày mình về mình cũng ngửi trên áo mình cảm giác là mình cảm thấy cả một ngày đấy mình bao nhiêu áp lực mình sẽ bị xua tan đi hết ấy một phần là vì cái giá đắt nhưng mà về cái phần mùi hương nó cũng rất là đặc biệt là nếu như được thử một sản phẩm của Lilabo đây là một cái sản phẩm mình khuyến khích là rằng là các bạn nên mua và nếu như chọn một chai nước hoa duy nhất của Lilabo thì chắc chắn mình sẽ chọn cái top 10 Chúng cùng nhau đến mùi hương số 2 Đó chính là Kinski by Kinski Một cái mùi hương mà có lẽ hơi trái ngược với Lilabo Galax 10 Em này thì mình đã có một cái video review rồi và trên tay mình đây là một chai full à, ờ, sau khi hai con bạn mình là Thanh và Hương quay cái video Giáng sinh xong thì nó cũng có thử qua mùi hương này và có một điều là hai đứa nó nói với nhau là chắc chắn đây là mùi hương nó phải mua và đây nguyên hộp nguyên siêu mua mà nó còn chưa chiết ra được tại vì chai này nó cũng hơi khó chiết một tí hai đứa nó mua về mua full về và cưa nhau trên hoa này thì các bạn đã biết là mùi hương nó gây được sự ấn tượng như thế nào ờ, như mình đã review thì Kinski này là một chai nước hoa thứ nhất nó, nó thuộc một cái brand nghĩa là một brand này chỉ làm duy nhất một mùi này thôi và cái mùi hương này là mùi của cần sa nó không phải là một cái mùi cần đã thành phẩm mà nó là một cái mùi cần tươi nó rất nhiều khói nó rất là ẩm ướt nó rất là bẩn nó rất là bệ rạc đó lại là một cái mùi mà các bạn ngửi thì nếu như bạn nào thích cần ấy các bạn ngửi những cái Ờ, gói cần ấy mà nếu như được gửi cần tươi như nào ấy, thì hay là những cái loại cần cao cấp ấy thì cái mùi hương này nó giống y hệt như thế mình ngửi ngửi vòi thôi là mình đã thấy một cái mùi khét khói rất là rõ rồi và em này thì chắc chắn một điều rằng mùi nó cũng sẽ chả động hàng với ai cả trừ khi là các bạn chơi một hội toàn hút cần là mùi cần bám trên quần áo không được lâu mà em này thì nó mang tới một cái sự cuốn hút đặc biệt là trên da các bạn nữ em này có mùi khói cực kỳ đặc biệt luôn nó cực kỳ là thu hút nó chỉ có duy nhất một cái điều hơi hạn chế về Kinski này đó chính là về cái độ lưu hương của nó ờ, trên da mình thì nó rơi được tầm 6 đến 8 tiếng trong khoảng tầm đấy nó xê dịch nhưng mà trên da các bạn mình thì nó chỉ được tầm 6 tiếng thôi nhưng mà mùi hương trên da nữ nó cực kỳ đẹp lên cái nét khói mà mình ngửi mình cứ bị cuốn mãi tại sao da của mình không lên được như vậy à, nếu như bạn nào thích một cái phong thái nó đặc biệt nó hơi có cái chữ dị cái chữ dị là chữ dành cho Kinski và theo cái xu hướng kiểu hơi kiểu low key này rồi ăn được gao kiểu là những cái xu hướng kiểu đặc biệt kiểu không đụng hà kiểu cũng không muốn ai biết tới mình cả nó có cái chút kiểu chiêu thì các bạn nên thử qua mùi hương của Kinski một cái mùi hương cũng rất đặc biệt xứng đáng và mình nghĩ là nếu mà bên chai nước hoa nào nói là có đốt hương cần ấy thì mang ra đây bơi với em này không có tuổi luôn quá chuẩn luôn mùi hương tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn mình cũng đã khoe rất là nhiều trên facebook cũng như là trên cái phần cộng đồng ở youtube đó chính là follow của kerosene thì đây là một trong những cái mùi hương thuộc uh, một cái brand brand này thì là một cái brand indie có nghĩa là Ờ, sản phẩm của họ không phải ai cũng có thể mua được mặc dù là các bạn có thể lên web các bạn order nhưng mà nhiều khi không có sản phẩm họ hết là họ không bán nữa họ vui thì họ lại sản xuất Thế là những cái sản phẩm này thì rất là khó để có thể mua và có lẽ là chai follow này là chai chắc là nếu mà tính ở Việt Nam thì nó chắc chỉ đếm được ở trên gọi là chắc tầm chắc không biết là được liệu được 50 chai quay đầu không thì cái mùi của follow mình đã nói rất là nhiều ở trên những cái buổi livestream cũng như là trên Facebook của mình đây là mùi cà phê nếu như những bạn nào thích mùi cà phê thì các bạn phải thử qua follow và follow là một cái mùi cà phê được giới nước hoa ở Việt Nam cũng như là nước hoa ở thế giới công nhận là một trong những cái mùi cà phê đỉnh nhất thế giới đó nghe đến đây thôi các bạn đã biết là độ ngon nó như nào không khi các bạn xịt cái em này này thì các bạn sẽ nhận thấy mùi không nhận thấy một cái khung cảnh cái khung cảnh ở đây là cái khung cảnh khi các bạn bước vào những quán cà phê mà người ta đang rang cà phê vậy một bên thì các bạn sẽ ngửi thấy là mùi khói cà phê lên này cái mùi gọi là người ta rang cà phê một bên thì các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi hơi ẩm ẩm của bã cà phê đó một cái mùi đúng như là các bạn đi vào một những cái hàng cà phê vậy và nếu như mình ngửi ban đầu ấy nó có hơi giống mùi cà phê đen nhưng mà nó có khói trong này nó có lên cái nét smoky khá là nhiều và sau đó thì khi mà dry down ấy thì mùi hương nó không biến chuyển quá là nhiều đó là cái lý do mà mình thích tại vì thường những cái chai có nốt hương cà phê trong nước hoa ấy, họ làm khá là kiểu hời hợt nó chỉ xuất hiện trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi em này thì nó duy trì từ đầu tới cuối gần như là một cái mùi như vậy sau thì chỉ lên thêm một cái chút ngọt ờ, nó giống như như những cái viên kẹo Cobico ấy ừ, mình không biết là cái đúng cái đấy không nhưng mà Cobico màu đen ấy đó và khi các bạn ngậm vào thì nó có cái xu hướng hơi kiểu hơi kẹo cái xu hướng hơi sát một tí ở trong của follow nó làm mình liên tưởng đến bên kẹo đấy và các bạn có thể liên tưởng nó như kiểu là một cái cốc cà phê cacao hay là cái cốc cà phê sữa vậy một cái mùi cà phê mà à, những ông nào mà hôm trước có mua chiếc chai này ấy, thì hãy bình luận lại xem cảm nhận như nào em này thì không phải là quá là ngọt nó gần như là một cái mùi thuần cà phê một cái mùi cà phê nguyên chất rất ngon à, độ tỏa hương của nó cũng khá là tốt à, về cái độ lưu hương thì nó chơi ở tầm tầm chắc sấp xỉ tầm 8 tiếng trên dưới một tí em này thì hôm trước mình có chiết cho một người bạn thì uh, mình có chiết mình cũng bị bắn ra bàn ấy tại vì lâu lắm rồi mình không chiết nên là khi bị bắn ra bàn thì mình có lau đi nhưng mà trên cái khăn mà mình lau đi cái khăn được kia mình lau đi đến tận bây giờ là 4 ngày rồi thì mình vẫn có thể ngửi thấy mùi của em nó trời ơi vào phòng như kiểu là đi ra một cái tiệm cà phê vậy thực sự mùi rất là đỉnh mùi hương tiếp theo mà mình muốn giới thiệu tới đó là đến từ một brand đó chính là Les Liquid Imaginary à, ờ, mình đọc tiếng Anh hơi ngu à, đây là Doom Rosa thực sự nếu như trong năm chai nước hoa mà mình sắp mua à, mình đã có follow mình đã có gác 10 uh, ờ, Kinski chắc là cũng sẽ mua thôi uh, Dumosa sẽ là một cái mùi hương nó sử dụng để đi đến những bữa tiệc thực sự là sang trọng nếu như những bạn nào mà thích đi đến những cái bữa tiệc mà người ở đấy người ta uống champagne người ta uống ờ, những cái loại ờ, vang rồi các bạn sẽ thấy rằng là mặc theo những cái bữa tiệc như kiểu ở châu Âu ấy nghĩa là người ta mặc những cái bộ tuxedo những cái bộ vest còn người phụ nữ thì sẽ mặc những chiếc váy kiểu xòe dài gọi là lả lướt ở dưới đất thì đây chính là mùi hương dành cho những cái dịp như vậy ngửi ở đầu vòi ấy, thì các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi châm panh sủi nhưng mà nếu như mà các bạn chưa hình dung được thì các bạn chỉ cần nghĩ đến cái việc đó là các bạn uh, rót những cái ly bia ở trong những cái uh, uh, thùng bia tươi ra thì các bạn sẽ thấy là cái cái ga nó sủi lên mùi ở đây nó y hệt nhưng mà dễ hình dung hơn đó là mùi của những cái ly trong quanh các bạn bật nắp ra nó sủi lên xong rồi nó có được ướp lạnh vậy thì mùi hương ngày ban đầu đúng như vậy thực sự mình rất bất ngờ mình người em này chắc là đến bây giờ cũng phải được tầm hơn 2 năm rồi và có lẽ là đây là một cái mùi làm về rượu đặc biệt là làm về sông panh nó đỉnh nhất nó giống nhất gần như là mình chưa ngửi được mùi nào nó mang tới một cái cảm giác kiểu đúng như là đang kiểu một thằng nó bật cái ly à, một một cái chai sông banh nó bắn nó mặt mình vậy y hệt như vậy luôn em này mà xịt kể cả mùa hè cũng rất là ổn kể cả mùa đông cũng ổn tại vì cái vai ở đây là một cái vai khá là lạnh và sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng hồng xuất hiện hồng ở đây thì nó không kiểu ồ ạt nó không kiểu như kiểu một triệu đá hồng đâu mà đây chỉ là những cái cánh hồng mà người ta tách từ những cái bông hồng ra người ta ướp trên những cái những những những những cái khay đá mà người ta ngâm rượu ấy đó hồng chỉ là điểm xuyến nó làm cho cái mùi hương có xu hướng mềm mại thôi và nó có cái nét kiểu sang trọng cũng như là nó thanh lịch hơn chứ nó không kiểu quá là nghiêm túc đấy cái mùi hương này nó không làm cho chúng ta như kiểu chúng ta đang nghi dự những cái buổi họp những cái buổi uh, họp đại biểu à, đại hội cổ đông hay là đến những cái bữa tiệc nó quá là xa lạ mà đây thì hồng nó làm cho cái mùi hương trở nên gần gũi hơn cái nét sang trọng nó vẫn giữ được nhưng mà nó không bị kiểu đẩy đi nó quá là nghiêm túc nó khiến mình như kiểu là đang là chủ của bữa tiệc và gần như là tất cả những cái vị khách ở đây thì tất cả đều là những cái người quen của mình vậy nên là nếu như bạn nào thích một cái mùi hồng đặc biệt hồng đi với sâm banh thì các bạn phải thử qua em này độ bám tỏa thì em này tỏa rất là tốt nó rơi vào tầm một cánh tay quay đầu nhá và cái độ lưu hương của em nó thì chai này mình thử chai này mình mượn của một người em thì uh, nó lưu ở trên da mình tầm hơn 8 tiếng rất tốt và đặc biệt là mùi nó cái xịt vào những ngày trời nóng nó cũng không bị khó chịu và rời lạnh thì nó cũng rất là ok đây là một cái mùi khá là hiếm hoi để đáp ứng những cái nhu cầu của các bạn đi vào nhiều dịp khác nhau những cái dịp sang trọng ấy. một cái mùi hương của mình rất vốt cho các bạn nếu như các bạn thích một cái mùi hồng độc lạ hồng một trong bay Dumosa cuối cùng thì là một cái sản phẩm đến từ nhà Byro đó chính là ăn nêm các bạn thấy không không có một cái chữ gì luôn ngoài Baidu và EDP thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái sản phẩm của nhà Baidu ấy nếu mà tùy trên nước hoa thì họ sẽ ghi là Rome, No Man's Land rồi uh, rất nhiều Tulip, Lip các thứ rất nhiều những cái tên khác người ta sẽ ghi ở đây nhưng chai nước hoa này nó không có gì cả và nó trong cái trong cái bóc của nó ấy, thì nó có một chiếc bút và nó có một cái bảng chữ cái các bạn có thể dán lên đây tùy các bạn nghĩa là theo như những gì mình đọc là có nghĩa là các bạn cảm nhận mùi hương như nào thì các bạn thể tự đặt tên cho nó cái này thì là một cái rất là hay và có thể mùi hương của ăn nêm nó không quá là độc đáo nhưng mà riêng về cái phần thiết kế thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái cực kỳ là khác biệt với tất cả những cái chai nước hoa ở trên thị trường giá của em này thì nó cũng tầm 4 triệu hay là 5 triệu gì đó và nếu như các bạn đi mua để tặng ấy, thì các bạn có thể bảo với người mà được tặng là dán tên bạn lên đây dán ngày sinh nhật hay là dán bất cứ một cái dịp nào đặc biệt về mùi hương này các bạn dán lên đây còn về phần mùi hương thì nhiều người nói rằng là trên da mỗi người thì nó sẽ lên khác nhau nhưng mà ở trên da mình khi các bạn xịt ăn nêm ra các bạn đã nhận thấy một cái tông mùi fruity ở đây fruity ở đây thì nó làm khá là đặc biệt có nghĩa là mình ngửi ban đầu ấy thì mình ngửi có cảm giác là ra cái mùi hơi kiểu kẹo me một tí nhưng mà kẹo me ở đây nó tươi chứ nó không bị kiểu khô và cứng như là ở những cái viên kẹo me mình hay ăn nhưng mà cái nét chua ở đây cái nét chua ở đây nó nó nó khá là nhẹ nhàng nó thanh và thực sự khi mà mới xịt ra nữa ấy, nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái nét xanh đấy là cảm nhận của mình ở trên da mình nó có một cái nét xanh này một cái nét hơi chát nhẹ nó như kiểu là các bạn ngửi những cái cành cây mà vừa được tỉa ấy đấy nó đúng cái nét như vậy nhưng mà cái nét ngọt thì nó vẫn thoảng về sau và khoảng tầm 10 phút thì cái nét ngọt này cái nét ngọt và cái nét chua thanh này nó lên khá là rõ nó lên cực kỳ rõ và nó đẩy cái độ hút mũi của cái mùi hương này lên cực kỳ nhiều và ở cái khoảng tầm nửa tiếng sau khi xịt thì các bạn nhận thấy một cái mùi hoa một cái mùi hoa cùng với một chút hơi phấn mình nghĩ là của Oris chắc là như vậy và của Violet nữa một cái nét như vậy nhưng cái điều hay ở ăn đêm đó là cái mùi hương này nó chỉ tồn cái cảm giác mà ở giữa ấy, cái mùi hoa xuất hiện ấy nó chỉ được khoảng tầm 2 tiếng và sau rồi nó lại quay trở lại cái văn cái giai đoạn ban đầu có nghĩa là một cái mùi ngọt chua và thanh nó lại xuất hiện và cái mùi hương nó cứ như vậy nó sẽ nhẹ dần à nó không phải là một cái dốc nhảy mà nó trở thành một cái vòng lặp tròn nhảy thì đó là một cái điều mình rất thích ở ăn đêm nhưng mà khi mình hỏi thằng cu em mình có nghĩa là chủ của chai nước hoa này thì mình có hỏi là ê ăn nêm ở trên da chú như nào thì nó lại bảo là ăn nêm ở trên da em lên khá chua không xanh và sau lên một chút hoa và xạ phấn thì mình có hỏi rằng là ồ thế à trên da chú nó cứ ảo ảo nhở da anh nó cũng khác thì mình cũng có thể hiểu được một phần nào tại sao lý do mà uh, nhà sản xuất không đặt tên cho ăn nêm nó nghĩa là nó muốn mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau có một cái để có thể đưa ra được cái tên riêng để các bạn dám vào đây thì đấy là một cái đặc điểm mà mình nghĩ là cũng xứng đáng sử dụng làm signature sen mùi này thì mình nghĩ rằng là không có quá nhiều các bạn nữ sử dụng đâu em này thì mình cảm nhận đó là unisex nhưng mà cả là cả nam lẫn nữ thì có thể sử dụng được và sẽ có phần hơi nghiêng nữ một tí nó tầm 60 phần trăm là nữ như các bạn nam kiểu nhẹ nhàng hay là những ngày hè các bạn mặc những chiếc sơ mi hay là những chiếc quần âu màu trắng sáng màu ấy các bạn mặc với phong cách kiểu nhã nhặn ấy, kiểu lịch sự ấy thì các bạn vẫn có thể xịt được cái mùi hương này à, với em này thì nếu như bạn nữ nào mà thích một cái mùi thứ nhất là nhẹ nhàng nó vừa phải em này thì nó lưu ở trên da nó đúng kiểu skin scent nghĩa là xịt tầm nửa tiếng rồi nó bám chặt vào da và nó gần như là nó cái độ tỏa hương thì nó chỉ tầm nửa cánh tay tầm tầm này thôi nó quay đầu đó các bạn phải đưa lên ngửi và các bạn kiểu đưa qua ai được người ta kiểu lướt qua bạn thì mà có thể ngửi thấy và cái độ lưu hương của nó thì nó cũng khá hạn chế nó rơi vào tầm 6 đến 7 tiếng đó nên là nếu như bạn nào thích một cái mùi hương nhẹ nhàng đúng cái vai kiểu nhẹ nhàng vừa phải không như kiểu là mình đang xịt nước hoa nhưng mà mình thực sự đang xịt nước hoa thì các bạn mua ăn nêm một chai nước hoa rất đáng để mua từ phần ngoại hình đến cái thiết kế đến cái ý tưởng và đến cái phần mùi hương và hy vọng là nếu như ai mua thì có thể đặt tên và có thể chia sẻ tên của các bạn ở phía ở dưới cho mình ở dưới phần bình luận cho mình xem nha và vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn những chai nước hoa để sử dụng làm xích nature sen rất đặc biệt và nếu như bạn nào đang có chai nước hoa này thì hãy bình luận xem là ai đó gửi mùi hương của bạn người ta có tò mò hay không và nếu như bạn chưa có thì bạn hãy thử những cái mùi hương này xem nó hơi khó kiếm một tí nhưng mà những cái thứ khó kiếm nó mới giá trị đúng không còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn lại và đừng quên like, share và ấn nút chuông theo dõi nha